mà nhớ giờ hôm nay là à, những cái điều những cái ngày mà thầy đến đây hôm nay thầy mấy con thấy mấy con thấy đâu có người nào mà dám lưng 30 phút nữa đâu không dám đâu hôm đó còn đưa tay 30 phút rồi trước nay mà dám đưa tay 30 phút đâu <laughs> không vào không mấy con thấy rất thường đưa tay 30 phút mà bây giờ không tầm tự nhiên nó dẹp tan nắng hết chứ đâu có chuyện dễ đâu thầy nói thật sự đó khi mà an trú rồi cái pháp của mình nó thưa rồi thì mới dừng chứ không phải dễ đâu còn cái cái nhiếp tâm mà ăn uống um, có khi được 30 phút có khi không mà mình nói mình 30 phút là chết đó không dễ đâu cho nên nó lọt qua cái cửa này không phải dễ được lọt cố gắng một phút cho thầy thà là từ chú ít mà chất lượng cao thì lần lượt thì dẫn mấy con đến 30 phút một cách dễ dàng không có rồi một ngày nào đó mới con thấy bà cũng dễ dàng quá có gì đó nó không coi thường nó đó tu rồi mới con coi thường 30 phút rồi bỏ đó. mà bây giờ một phút rồi con thấy không chuyện không có chuyện dễ với nó đâu cho nên cái sự tu tập là phải như vậy tu tập mới thấy được cái khó của cái lúc mới tu và cái khó của tu lâu cái khó của tu lâu nó có cái khó của nó mà cái mới tu nó có cái khó của mới tu chứ không phải nó dễ nó dễ khi nào tu xong rồi nó dễ thời nó có tưởng gì chứ tứ thần tốt tưởng gì chứ tao huynh tôi làm cái rẹt rồi biết hết nhưng mà tự mình tu rồi còn bây giờ nói về tam minh thì các con cũng như người mù vẫn không biết đúng gì thật sự ra thầy nói thật sự khi một người làm rồi thì người ta coi tam minh nó không có ra gì chỉ là một cái dạng lực ở trong thanh của chúng ta thôi không có cái gì mà gọi là đặc biệt vĩ đại gì hết nhưng mà ở ngoài mà nghe nói có tam minh trời ơi ông này chứng quả ngon lành thì chứ thật đâu có gì, có gì chính cái chỗ bất động tâm của mấy con mới còn sống rồi mới con thấy đó là phải giải thoát con thấy bây giờ chỉ trong vòng một giây một phút mỗi con đạt tâm bất động thanh tạng mà mấy con thấy một cái trạng thái hiện ra bất động thanh tạng thật sự chứ bây giờ cái tâm bình thường của mấy con bất động thanh tạng thì mấy con có nhận ra nhưng mà nó đâu phải vậy vừa yeah. tim nó cái dài rồi nó khác xa lắm nó thật sự bất động thật sự chứ đâu phải còn bây giờ mấy con nó bất động chứ người ta la tiếng cái nó động liền tự xét mấy con giúp mình chúng mình làm những thứ là khác có phải không mấy con hiểu bây giờ mình là người bình thường mà cho nên mình còn chắc ngã cho nên mình sợ chết chết là nghe có sao một cái là chúng với bàn trốn liền chứ đâu có dám ngồi hoài nữa cho nên cái hành động của một người bình thường nó khác với cái người mà bất động của người kia người bất động bây giờ mà ừ, thầy nói thiên lôi bây giờ thả một trăm ông thiên lôi xuống đi tầm tầm chết làm rầm rầm ông ngồi trên sân ông sợ bất động của cái người tu chứng nếu nào không sợ thầy nói như thế này để cho con này chúng đồng đại bác mà kêu nó pháo thì vẫn ngồi bất động không có sợ gì trong chiến tranh các con biết thầy thì chưa có cái, cái, cái lực đó đâu trong chiến tranh thầy ngồi tu mà thầy chỉ có nếp tâm điều thôi mà mà máy bay nó bắn bất cứ chơi chơi cái chỗ cái am à, um, thất của thầy cái chỗ mà cái tượng Phật nằm á thất của thầy ở đó đó mở ở máy bay về ruộng đó mà nó bắn vô rồi lính nó khủng bố trong nó đi bố trong cái vùng này mà mỹ nó bắn răm răm ở trong này bắn gì bắn thầy ngồi bất đầu chừng mà quân đội đến nó thấy tao này sao ông ngu quá vậy thôi thôi ông, nằm xuống bắn chết ông sao thầy mới ngồi trên cái tảng đá ở trong cái thất thầy có làm cái tảng đá thầy ngồi thường thường đi nó, nó nói ông chồng này nó la ông chồng này thầy ngồi tù nó không bắt thầy chút nào nó thấy thầy chôn nhưng mà nó thấy thầy không quả hồn thế thầy ngồi nó cái nhà thầy ấy, máy bay bắn đạn lũng nhà thiết mà thiết đen lũng nát mà thầy làm sao thầy nói giới luật hay việc thiền định cũng hay với nhất tâm an trú không lũng này chúng này chứ còn mấy con mà ngồi lơ mơ mà sợ nó nó lũng mấy con thấy rồi tại vì mấy con sợ <laughs> còn thầy thì không sợ cho nên cái sức huyết tâm an trú nó có cái sự bảo vệ rồi cho nên thầy nói làm sao mà cái nhà của mình lũng lỗi như dắt như thế này lũng lỗi mà cái thân mình làm sao mà nó tránh được đạn được chắc có lẽ nó cũng xỏ vô mà điểm bạc <laughs> thầy nghĩ gì chứ thầy không biết nhưng mà điều kiện là thầy ngồi bất động thì các con thấy Phật pháp nó di diệu đến cái mức độ cái từ trường của nó đến mức độ mà chỉ đó là nhiếp tâm thôi nhiếp tâm an trú bây giờ nhiếp tâm an trú của mấy con vậy rồi chúng bắn đổ ruột ở chỗ ở đó <laughs> có phải không còn nhiếp tâm như thầy không có vọng tưởng ta còn nghe nói thầy lên à, thầy lên trên chân không thầy tu dưới huynh đệ ở trên đó tu phát đi vọng gì 30 phút không niệm khởi còn bây giờ mấy con một phút mà có niệm rồi mấy con nghĩ sao 30 phút với thầy nó bay nhưng mà một phút của mấy con không niệm bằng 30 phút thầy không niệm vì thầy đặt sẵn ở trong cái đời trước của thầy rồi cho nên cái chuyển nhất tâm của thầy nó dễ dàng của mấy con một niệm của mấy con dụng tâm còn thầy từ 30 phút trở lên thầy mới dụng tâm tự nhiên tự nhiên lắm bị ngồi là nó không niệm làm như thầy tu hồi nào nó thầy cũng chẳng biết lên đó huynh đệ ngồi rung đùi hết thầy không rung nó không nghĩ gì hết làm cái cái duyên của thầy mà cho nên nhờ đó mà thầy tự tu tự chứng chứ còn tở như mấy con hồi giờ mà đem một đống tạm kinh viên thủy ra mà nghiên cứu chắc tu trật lất hết nó còn nghĩ gì nó chưa có đủ còn cái xác định của thầy nó đã tìm biết nó đã có như vậy rồi cho nên thầy biết nó rất quý biết tâm an cũng rất quý vậy mà thầy dạy với con nói sao tôi không được thì con dở quá dở chết dở đem cái pháp quý báu vô cùng thầy nói như vậy không phải là nói thầy hay đâu mà để cho mấy con thấy cái lực của phương pháp nhất tâm an trú mà trong lúc đó thầy có định đâu trong thời chiến tranh mà cho nên vì vậy mà thầy ngồi mà xuống đạn bắn vậy mà không không biết cái trúng gì nào thầy thì cũng là thầy hồi đó thầy gan dạ lắm thầy không có sự chết thì nó chết cũng một đời tu hành của mình thôi cho nên thầy ở trên hòn sơn như vậy chết bỏ chứ nhất định là thầy quyết định là tu là tu tới nơi tới cái liều của thầy cái lần gan gan dạ của thầy ghê gớm rào cãi định chết bỏ rồi không có bao giờ mà đi nhưng cô ngại nhất định là ăn là sống làm gì làm thầy quanh làm thầy gì quanh làm cái gì thầy làm sao thầy được thầy không có đầu hàng thầy mới ăn người rau làm sao nó, nó làm bón mệt là mặt là gì chú thế không con thấy không cho nên cái cái gan dạ cái bền trí cái sức dẻo dai nó đưa mình đi đến chỗ này chỗ này chứ còn mà nếu mình thiếu cái sức gan dạ thiếu sức bền trí nó hơi khó khăn cho mình nằm thầy thì càng khó khăn bao nhiêu thầy vượt bao nhiêu thầy không đầu hàng trước cái, cái nghiệp cái nghiệp của mình còn biết sống gió thì người bao nhiêu thầy vượt hết hôm nay mới có cái con ngầu gần thầy thì ông mà thầy mới vượt chắc chắn là thầy ẩn bóng đâu thì nhập biết bàn nữa là khác nếu mà thầy tiêu cực một chút nữa giải cái con giải thoát chứ thầy còn cái gì nữa mà thầy ở đây mà thầy cực khổ như thế này thầy chỉ vào niết bàn cho khỏe cái thân của thầy hoặc là thầy kiếm cái hang nào thầy ở vậy phải xuống không để giờ mà đi dạy gì cũng cực thầy cái bộ nói bộ không mời thầy được <laughs> nó không hiểu nhưng mà thầy biết nghĩ rằng Phật pháp quá hay mình làm được thì phải giúp đỡ cho chúng sanh thật dựng lại cái chánh pháp để cho loài người trên này trên này có những cái, cái, cái, cái chỗ đứng chỗ dựa cho nó vững vàng chứ mà thầy đi như thế này thì mình không tin đáng mình đầu hàng trước cái nghiệp trước cái nghiệp của chúng ta cho nên thầy không đầu hàng lúc nào thầy mấy con thấy gặp khó khăn thì vượt lên thì vượt lên để làm gì để tạo cho có những ngày giờ nay người nào có đủ duyên bền trí biết bao nhiêu người sẽ gói ra đi họ thấy họ sợ quá họ sợ tống giặc họ họ bỏ luôn á sách ra đi nhưng mà còn những người nào mà nằm lại đây thì nó còn thấy hôm nay nó có những cái lớp như thế này nó có những cái tâm đoàn như thế này để rồi chúng ta vượt lên để mà chúng ta thực hiện được con đường giải thoát quan con thấy cái sức bền trí cái sự dạ của thầy trước cái việc làm của thầy thì cũng gặp khó khăn thầy vượt bất cứ một cái khó khăn nào chứ không phải là riêng cái sự khó khăn mà trên cái đường tu mà thầy vượt qua mà tới cái việc làm của thầy thầy đầu hàng trước cái sự khó khăn này à, ờ, cho nên mấy con phải bắt trước thầy thầy là một cái gương hành khống vượt qua không có không có lúc nào cũng vượt qua cái ác pháp hết không có đầu hàng trước cái, cái nghịch cảnh khó khăn gì nhưng mà nó còn biết không cái bộ đường về sứ phật của thầy xương phép ra được rồi bây giờ mà phổ biến ra là thầy bị giặt tan nát hết thầy báo trước cho mấy con đừng có nghĩ đừng có nghĩ là người ta để yên thầy đâu nó không những phá cái tôn giáo mà không những mà đại thừa mà nó phá những cái tôn giáo khác nữa bởi vì thầy dập cái thế giới siêu hình thầy đặt những cái tư tưởng từ lâu tới giờ người ta đã truyền vào cái đầu óc của con người loài người là có thế giới siêu hình là có linh hồn là có đức phật là có ông ngọc hoàng thượng đế mà bây giờ thầy dập xuống không còn ai nữa mà đọc cái bộ sách này rồi nhà nước cho phép rồi thì thầy có quyền phổ biến chứ sao mà phổ biến thì ai nhắm vào thầy chứ còn nhắm vào ai nhất ông này cho rồi biết cái miệng ông cho rồi thì nó đỡ mình chứ sao lẽ được là ai còn dám nói gì nữa thì mấy con sẽ thấy thầy nói rồi nữa con nó tìm mọi cách nó hạ uy tín của thầy đủ loại mà không được rồi nó mượn ba cái thằng du côn nó vô đây nó tìm cái thầy ở chỗ nào nó lôi ra nó làm một cái một dao thôi thì mấy con không có ngày gặp thầy nhưng mấy con đã tưởng đầu phải giết thầy dễ đâu nó vừa tới giết thầy biết rồi <laughs> thầy đâu ấy ngu quê như mấy con đâu nhưng cái gì nó cũng là do nhân quả mấy con đừng sợ cho nên vì vậy mà thầy giả với con tu rồi thì giết thầy còn với con có sợ nào đâu người nào cũng tu chứng hết nó sẽ giết hết có ai không cho nên bây giờ mình ráng nghe lời thầy tu tập sớm chừng nào tốt chừng này bởi vì tám tôn giáo ở tự hành tinh này nó bây giờ nó tập trung rồi bởi vì thánh của thầy nó đâu phải phổ biến ở trong nước đâu nó thả thế giới thì mấy cái tôn giáo này hồi nào bây giờ nói có cõi trời cõi đất cõi cực lạc thiên đàng gì đó bây giờ nó bị dập đầu nó xuống hết rồi rồi một mặt khoa học nó chứng minh nữa rồi thì bắt đầu bây giờ nó còn đất đứng ở chỗ nào thì nó không nhắm vào thầy sao mà mấy con không ráng tu nữa thì thầy chết rồi thì chạy như là mất luôn <laughs> mười cái bộ sách đường về chiếu phật đó nó đem đúc sạch nó không có cho phủ biến chỗ nào hết nó giàu có tiền bạc nó nhiều nó nó muốn đúc sạch đấy chứ ở đó đừng nói chuyện cho nên nó cho nên mấy con hiện giờ thì ừ, thầy chưa có cho phổ biến rộng lắm nhưng mà phật tử đến thì cũng cho nhưng mà điều kiện để chờ mấy con tu sao à mấy con tu mà làm chủ được vị thánh chết rồi thì thôi cứ cho ra hết đi đừng có để thì chừng đó giết thầy giết con thì mấy người kia còn sống <laughs> còn vì đối với giết mình mình có ăn thua gì đâu sao vậy biết đạt xuống còn sướng hơn người ta ở thế gian có phải không ừ, có vậy thôi còn mấy con còn ở thì cũng cực khổ chứ gì cực khổ phải dạy người chứ không lẽ bây giờ mình đã đền đáp ơn phật ơn thầy bây giờ mình ờ, chung tâm hang mình trốn đâu có lý vậy cho nên mấy con phải chịu cực khổ nè phải đi đứng lớp dạy nè phải hướng dẫn người ta tu hành nè phải cách thức trường học trường lớn để dạy người đem lại cái nền đạo đức nhân bản nhân đạo của đạo Phật giúp cho đó mấy con hôm nay là vì cái mục đích mà mấy con thấy cái diễn ảnh cái diễn ảnh nó vừa tốt mà cũng là vừa xấu đó mà nếu mà chúng ta không chuẩn bị kịp những cái người tu chứng đó, thì ngày mai nó sẽ mất cho nên hôm nay ngồi trước mặt thầy là mấy con là những bậc a la hán coi chừng mà la hán giả thì coi gì hết hết đó Ừ, cho nên phải ráo mới được đấy cũng là một cái sự sắp tấn của thầy cũng là một sự nói thật tình đấy mà trong từng phút từng giây chúng ta sống ở đây chúng ta tiếng cười chúng ta thật sự chúng ta cười như cái sự thật ở ngoài kia biết bao nhiêu và cái chánh pháp của phật mới có le lói một chút xíu thôi Nền đạo đức của đạo phật nhân bản nhân quả thầy mới dừng lại có mấy tập đạo đức nhân bản còn nhân quả chưa hết thì mấy con biết còn công việc nhiều rất nhiều không thể ít được